Thưa các bạn, Đan Phượng nổi tiếng với thương hiệu bưởi diễn tôm vàng Nơi đây từ một mảnh đất mà bà con thường canh tác lúa Và những năm gần đây thì người dân đã chuyển đổi sang thâm canh cây ăn quả Và đây là một xứ sở của bưởi diễn tôm vàng bởi vì bà con đã có đã có được một giống bưởi rất là quý hiếm ngon và ngày hôm nay thì à, chúng tôi mời các bạn đến với một vườn bưởi diễn tôm vàng nổi tiếng cho An Phượng và các bạn sau đây các bạn theo chân chúng tôi vào vườn để xem vườn bưởi này có điều gì kỳ lạ nhé. Vâng thưa ông thưa ông Nguyễn Hữu Quang. À, với cái vườn bưởi diễn tôm vàng của ông thì theo chúng tôi được biết là à, đã có tới vài trăm cây bưởi trên cái diện tích vườn bưởi này và cái vườn bưởi này thì cái ông có thể cho biết là cái quy trình chăm sóc bưởi như nào cái vườn bưởi diễn này của tôi là mới rồng được năm nay là 17 năm rồi 17 năm vâng 17 năm và quy trình quy trình chăm sóc bưởi diễn của tôi là từ bắt đầu là chảy quả xong ừ. là bắt đầu tôi sẽ cuốc gốc xung quanh tán và tôi đến để phơi gốc 10, 10 đến 15 ngày nếu bị chặt đứt rễ thì để cho nó khô hết các đầu rễ xong bắt 15 ngày sau đó khô hết ờ, xung quanh gốc rồi thì bắt đầu tôi mới quay sang tôi dùng phân bón Đấy, dùng phân bón thì trước tiên là tôi chấu thì tôi bón uh, nửa bao ừ. và cho thì tôi dùng nửa bao nửa bao là khoảng bao nhiêu cân ạ là một yến ừ. và NBK của Hà Lan là một, một cân ừ. còn uh, ờ, phân Sinic ờ, thì là một cân Sinic cái loại chín năm cân ạ Sinic của loại chín năm cân vâng. là một cân vâng. và trộn lẫn cả ít uh, do à, ít, ít vôi trộn lẫn vâng vôi thì khoảng bao nhiêu cân vôi được khoảng một cân vâng thế là trộn nấm bắt đầu là ta rắc xung quanh bón xung quanh gốc và chúng ta nấp đất và sau đó tưới nước giữ ẩm cho cây đúng không ạ? Xong bắt đầu là 10 ngày sau bắt đầu tưới ẩm cho cây. Và sau đó thì tiếp tục ờ, quy trình thứ hai thì ông bón như nào? Quy trình thứ hai là bắt đầu là Ta à, vừa cây... nói vừa ừ, tiến sang vâng. những cây khác đi ạ. Vâng. vâng. Quy trình thứ hai là cái bưởi ra hoa xong đậu quả từ biến sang những cây khác từ 2 đến 3 tuần bắt vâng. đầu ta lại bón một đợt nữa là đợt thứ hai thì là đợt thứ hai là ta bón là phân Zenic khoảng 3 lạng vâng. Ừ, ừ. và e, và phân NPK của Đức 3 lạng nữa. Vâng. Và thì có bón thêm cái gì nữa không ạ? À? Thế là chỉ có bón cái cái cái cái đó thôi và phun thì là phun của phun phun cái loại ờ, phân uh, loại bờ túi 300 g. Vâng. Là phun trên cây. Vâng. Cứ là có nghĩa là cứ 7 ngày là phun một lần. Vâng. Phun được khoảng là 3 lần. 3 lần. Thì vâng. ông có thể phân bố trong những giai đoạn nào ạ? Giai đoạn bắt đầu là trước lúc uh, ra hoa một lần. Và sau tắt hoa là phun một lần. Vâng sau bắt đầu đậu quả được 3 tuần thì ra phun một đạn một lần nữa. Phun đạn dạ một lần vâng. nữa. Và tới đây thì mình có tiếp tục mình có phun cái cái ờ, sinix ờ, túi 300g được không ạ? Túi 300g thì được khoảng 45 ờ, ngày sau thì phun lại một lần nữa là giờ chuẩn bị tôi bón vào lần thứ ba thì lần thứ ba là tôi bón mỗi một gốc là nửa cân thì là có nghĩa là hai nạng phân NBK của Hà Lan và ba nạng phân sinix túi 5 cân và kết hợp với là phun phun ờ, một loại túi 300g mà túi 300g này thì phun được là 60 lít nước thì cho là ba bình mỗi bình là 20 lít nước ừ. Đấy, thì các bác các các bà con phun tất trên lá và cành và quả và thân, và ông sẽ phun với một cái túi uh, ờ, 300g này pha với 60 lít nước thì ông phun được bao nhiêu cây ạ? Ờ, một ờ, túi 300g này thì phun nếu như mà tùy theo cây to cây nhỏ nếu mà cây ờ, cây to thì phun được được khoảng 8 cây 8 cây vâng còn nếu mà cây nhỏ thì 8 đến 10 cây không theo quan sát thì thấy rằng vườn bưởi ở đây quả phân bố rất đều thì ông có thể bật mí cho biết là cái kỹ thuật à, chăm sóc bưởi như thế nào để có cái bưởi nó phân tán đều trên cây như này ạ tôi xin thưa với bà con là vườn bưởi mà để nó tán đẹp và quả đẹp phân bố đều thế này thì tôi phải có cái uh, chương trình là tỉa quả tỉa quả lần một thì tôi đã tỉa xong rồi giờ và bón lần một cũng xong rồi và bón lần hai cũng xong thì mình giờ bắt đầu tôi đi, chú. quay sang là tỉa quả lần hai và ngày hôm nay thì ông có thể bật mí cho bà con về cách tỉa quả uh, lần hai được không ạ? thì tôi xin ờ, thưa với bà con là hôm nay tôi bắt đầu là tôi tỉa quả lần hai cho bà con biết là quả nào nên để và quả nào sẽ tỉa bỏ thì đây tôi xin thưa với bà con là đây trong cái cành này nó có hai quả ngược sáng để sáng đây Đấy, hai quả bưởi thì một quả to và một quả nhỏ thì thì trước tiên là một quả to và một một quả nhỏ thì tôi xin thưa với bà con là tôi sẽ tìa bỏ cái quả nhỏ này đấy còn đâu là tôi giữ lại cái quả to vâng đấy, đấy. Ông dự đoán trên cây bưởi này có khoảng bao nhiêu quả? cây bưởi này của tôi trên này là tôi đã đã khẳng định rằng là cái cây bưởi này của tôi nó có độ khoảng 400 quả 400 quả 400 quả và ta có định để nguyên 400 quả này không ạ thì tôi sẽ tỉa bớt cái lần hai này là tôi sẽ dự định là tôi sẽ để lại được khoảng 300 quả còn sẽ bỏ 100 quả lấy 300 quả ở đây thì theo như là mình quan sát thì thấy rằng từ trên thân trên đỉnh trên cây kia cho đến tận dưới các tán tất cả chỗ nào cũng có quả vâng à. đấy chỗ nào thì cũng có. vâng chỗ nào cũng có quả đấy. và các bà con cứ thấy cái quả nào mà nó bé nhất trong cái cây này thì bà con phải nên tỉa bỏ ừ. tỉa bỏ và cái quả nào nó bị vẹo mà nó không tròn đều thì bà con sẽ tỉa bỏ đây những cái quả bé như thế này đấy. ông dơ lên đấy ạ đây. đây cái quả nào đó bị quả này đây là nó bé này nó vẹo mà nó không thể lớn được nó vẹo đây như thế này Đấy. các bạn này nó vẹo này mà cái Đấy. màu của nó là nó bị xỉn hơn so với cái quả mình không tỉa à. còn cái quả mà mình mà tỉa bỏ thì nó xỉn còn cái quả không tỉa nó sẽ độ bóng hơn và nó sẽ lớn hơn Đấy. có nghĩa còn... là vâng. mình phân loại vâng mình... mình phân loại quả ra rồi nó vừa bé vừa vẹo và vâng. vừa xỉn quả vâng không Đấy. mỡ không bóng là mình phải tỉa thì, bỏ thì mình tỉa bỏ phải không ạ phải đấy con này có phải tỉa không vâng đấy, bác đấy. quay à. đây trong một cái cành này nó trong một cái cành này nó có bốn quả đấy vâng. thì ba quả nó đều nhau thì ta để lại còn một quả này bé thì ta tỉa bỏ vâng. đấy à. tỉa bỏ quả ấy đấy còn đấy. bớt lại ba quả này nó đều nhau nó đẹp đấy thì các bà con là cứ uh, theo như tôi tư vấn thế thì các bà con cứ nên tỉa và ừ. được quả được ông ông đánh giá về tỷ lệ sai quả ở trên cây này như nào tỷ lệ cây bưởi này là nó nó cây bưởi này bao nhiêu năm tuổi ạ cây bưởi năm nay là được 17 năm rồi 17 năm vâng. đây gốc nó to như này các bạn này Đấy. gốc to như này và quả ở đây là ông vừa nói là có khoảng 400 quả vâng. như ông sẽ để nguyên 400 quả này hay là mình tỉa hết ạ mình sẽ tỉa bỏ 100 quả còn bớt lại 300 quả mình sẽ để 100 đây các bạn này chỗ này nó như là sao xa này quả vâng, đây đây đây À. vâng đấy anh anh, anh đấy, đấy anh cầm phiếu phiếu luôn qua đây hả vâng Ôi, bỏ cái lá ra thì mình nhìn thấy ấy. nào à. chú quan giữ cái lá à. đấy. đấy vâng những cái quả mà nó, nó còi cọc, cọc nó méo nó vẹo, vẹo nó vẹo vọ vùng đây. nó không này. đẹp còn đây nữa đây đấy. đâu ạ à vâng đây, đây. những cái quả mà đấy. nó bé và cái cái lá ở chỗ quả đấy là nó cũng không đẹp thì ta cũng lên tỉa bớt lên tỉa bỏ bớt cũng tỉa bỏ nhé bạn nhé đây còn và lần tỉa này là lần thứ mấy ạ lần tỉa này là lần thứ lần thứ hai và cũng ờ, cũng là lần cuối lần lần, lần cuối luôn ạ vâng ạ Vâng. vâng. là lần cuối là không tiền nữa vâng vâng qua đây qua đây thấy chưa vẹo rồi. À? vâng, đây những cái quả mà Đấy. vẹo bé nó vẹo Đấy, và nó bé, bé. phải tiền luôn vâng thì về tiền luôn các bạn nhé xem quả này có cần về tiền không có cái tiền quả này luôn vâng quả này không tiền vâng. đây các bà con nhìn cái quả vâng. này là vâng. chúng ta vâng. nên tỉa bỏ chứ không để vâng. để mai kia cũng bán cũng không được mà ăn nó sẽ không được ngon vâng thì những quả đó cũng nên tỉa các bạn vâng. nhé ở trên cây này thì chúng tôi thấy là nó phân bố rất đều Và sau đây thì chúng ta Có thể nói về cái ná của bưởi ạ Thưa ông um, Ông có thể cho biết là Với cái ná bưởi như thế này thì Ông có hài lòng với cái ná bưởi này không? Nói chung là cái ờ, bưởi này là tôi thấy quá hài lòng So với cây bưởi, vườn bưởi này của tôi và trước đây thì cái ná như nào và sau bây giờ thì như nào? cái lá trước đây thì tôi dùng cái uh, thuốc trừ sâu của thuốc trừ sâu ấy thì là nó không được đẹp bằng cái tôi dùng cái ờ, phân ờ, Sinic cái gói 300g tôi phun lên thì tôi phun lên thì nó sẽ đẹp hơn cái thuốc trừ sâu mà thuốc trừ sâu so với cái gói phân tôi phun lên thì giờ nó giảm so với thuốc trừ sâu là khoảng 30 phần trăm so với ừ. phun thuốc trừ sâu ta có thể ừ, tiến sang những cây khác à, tiến sang cây trên kia đẹp quá Trên vườn bưởi này tổng thể mình có bao nhiêu cây ạ? Trên vườn bưởi này của nhà em là có 75 cây 75 cây vâng. Và tất cả đều là 17 năm tuổi Tất cả đều 17 năm tuổi ừ. Và ông Quang, ông có thể giới thiệu cho các bạn biết địa chỉ ở đây Nếu như các bạn muốn mua giống bưởi diễn tôm vàng thì ông có sẵn sàng uh, tôi xin thưa với bà con nếu các bà con mà có nhu cầu về bưởi diễn thì có thể ờ, đến tại trang trại mình vừa đi ờ, quay đây thì tôi sẽ tại trang trại ở đâu ạ trang trại tôi là ở ờ, thôn 6 xã thượng mỗ huyện an phượng thành phố hà nội các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng ông có thể giới thiệu cả số điện thoại đi ạ Số điện thoại của mình là như nào? Số điện thoại của tôi là 0908 013591 Ông nhắc lại một lần nữa đi ạ Số điện thoại của tôi là 0908 013591 Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông uh, Nguyễn Hữu Quang ở đây Nếu như các bạn muốn tư vấn về kỹ thuật chăm sóc Hoặc các bạn có thể uh, uh, muốn mời ông Quang đến tận vườn để tư vấn về kỹ thuật chăm sóc bưởi thì các bạn cũng liên hệ với số điện thoại này để uh, ông Quang sẽ giúp đỡ các bạn. Vâng thưa ông Quang là ngoài những bí quyết trên thì ông còn những cái à, bật mí gì với những người chăm sóc bưởi ạ? Ờ, đây là đây là cây bưởi diễm của tôi năm nay đã 17 năm rồi. Mà nó già cỗi quá. Thì tôi muốn trẻ hóa lại cái cây này. Vâng. Thì à, tôi xin thưa với bà con là tầm được khoảng tháng 10 là bà con phải cắt từ mặt đất lên à, có nghĩa là từ mặt đất lên là một mét đến một mét, rưỡi khoảng độ mét mét rưỡi lên đây mét rưỡi thì vâng. là bà con cắt bỏ vâng. xong bắt bà con bắt đầu để cho nó thoải mầm đấy cho nó trồi mầm lên rồi trồi mầm vâng. lên xong bắt đầu là bà con để có nghĩa là cây già thì mình giờ mình phải trẻ hóa lại cây đấy thì mình mình cắt bỏ đi nó tỏi mầm lên trong bên đâu bắt đầu là mình lại nuôi mầm lại thế nuôi được khoảng một năm đến năm thứ hai bắt đầu là đây như tôi đây cái này vâng. là năm thứ hai đây bắt đầu nuôi mầm đến năm thứ hai vâng nó bắt vâng. đầu bói quả đây à, đấy, à, thì nó lại cho ra quả như thế này ra quả như này đấy, vâng. xin thưa ba bà con đây đấy, đây, bước, mới đây. bước sang năm thứ hai mà đã quả đây đây các bạn này để làm trẻ hóa cây thì ông Quang đã cắt đi để cho nó trồi mầm và đến năm thứ hai thì nó ra quả đấy, thì quả nó đẹp quả. như thế này vâng đây các bạn này quả đẹp như này kia còn chỗ kia là vừa mới cắt vâng. xong đấy, à đây là, cái chỗ này thì vừa mới cắt xong phải không ạ vâng, vừa thì cái đây. mầm này mình phải đợi đến năm thứ hai nó mới năm ra thứ quả. hai đến hàng thứ hai bắt đầu lại vâng, là nó sẽ lại ra quả vâng. và sau đây thì ờ, mình có thể đến với một cái bưởi này ngoài cái, cái công tác là anh ờ, trẻ hóa cái này thì còn anh còn bí quyết gì để giúp cho cây bưởi phát triển ờ, tốt và được cái quả nó đẹp không à, thì tôi xin thưa với bà con là tôi sẽ dùng cái gói 300g này là tôi phun lên cây đấy phun lên cây bưởi này trước tiên là để cho nó là cây bưởi nó nó nó nó nó nó mã nó đẹp mã đẹp đấy các bạn đấy mã rất đẹp cứ là tháng tôi phun một lần vâng đấy đây các bạn này mã rất đẹp Vâng. mỗi tháng bà ông phun một lần mỗi tháng một và lần. ông pha với tỷ lệ tôi pha với tỷ lệ là sáu một gói này 300 g pha với 60 lít nước là vâng. tôi phun lên mỗi tháng mình bơm một lần mỗi tháng một cho lần. đến tận lúc cho đến lúc bắt đầu cho đến giai đoạn nào giai đoạn là ờ, chảy quả vâng giai đoạn ờ, cách ờ, chảy quả khoảng bao nhiêu lâu thì cách chảy quả là một tháng vâng. tôi dừng không phun nữa vâng vâng khi phun cái phân này thì nó có tác dụng gì ạ tôi phun cái phân này vào nó có cái tác dụng là mình có thể đi nuôi ở đây vâng đây các bạn này có nghĩa là nếu như tôi không dùng cái phân này thì là tôi sẽ chảy muộn hơn là 20 ngày vâng. đấy và tôi sẽ phun cái phân này thì chảy trước được 20 ngày và tôi và nó sẽ làm cho cuống dai đấy và tôm giòn vỏ mỏng có vị ngọt thanh vâng và ông đã nói về cái ờ, là sẽ cho được thu chất vụ phải không ạ vâng đây các bạn này có thể thấy vào đây chúng ta có thể thấy bưởi rất là đẹp mã rất mẫu mã rất đẹp đây, đây này. Đây mẫu mã rất đẹp như này đấy đầy quả này ra này vâng mọi khi mà chưa có phân silic thì cái da bưởi có được đẹp như này không ạ có nghĩa từ ờ, năm ngoái năm nay tôi dùng phân silic thì nó đẹp hơn là lúc trước tôi vẫn chưa dùng cái phân silic này vâng đây của da nó rất đẹp đấy. và cái quả ờ, bưởi nó cứ buông buông cái cái ờ, dáng nó rất buông rất là đẹp đấy nhá. và cái lá của nó đấy tôi xin thưa với bà con nhá nếu mà bưởi diễn xịn ý, thì cái cái cuống này nó rất là nhỏ mà nó vâng. dài còn nếu đây là cái cuống này này từ đây đến đây này à. đấy nhỏ và nó dài. nó dài còn nếu mà bưởi diễn nai ấy, thì cái cuống nó ngắn và nó to đấy à. là bưởi diễn nai đấy, vâng. còn đây bưởi diễn này là bưởi đúng bưởi diễn xịn cho nên là vâng. cái cuống nó bé và nó dài là bưởi diễn xịn và cái đấy. dáng quả nó cũng rất dáng đẹp. quả của nó vâng. là tròn vâng. chứ nó không dài thông là trước khi mà trước kia mà chưa có phân xịt thì cái dáng quả bưởi thế nào nó có có đẹp không ạ có cân chuẩn không ạ có nghĩa là trước ờ, tôi chưa dùng phân Sonic ấy, thì cái quả cái cái dáng của quả bưởi thì nó không được tròn đều và nó hơi có bị méo một tí còn từ lúc mà tôi dùng cái phân Sonic này thì cái quả bưởi mã nó rất đẹp mà nó bóng mà nó tròn nó không bị vẹo quả nữa ừ. đây các bạn này dáng nó rất cân chuẩn như này nó chắc nhỉ không vâng, nó chắc lắm bốc bốc đây đấy vào đây nhá tôi xin thưa với bà con nhé nếu mà bưởi mà bồm ấy thì gõ cái này nó bột bột bột đấy còn nếu bưởi mà nó nó nó nó nó nó không bị bột mà nó chắc thì là gõ bao giờ nó con con con con đấy là tôi xin thưa với bà con thế đây các bạn này dáng quả rất đẹp này đấy đây, cây trên đây cũng cây bưởi diễn này cũng đẹp mà thôi đấy, vâng được rồi vâng. Vậy vâng, quá đẹp rồi Con bảy này năm ngoái là ông thu được ờ, tổng số tiền là được bao nhiêu tiền ạ? Tổng số tiền là năm ngoái thì thu vườn bưởi là đã được 150 triệu. 150 triệu là bao nhiêu cây? À, trong đó là có 60 ờ, cây. 60 cây. 60 cây mà 150 triệu thì còn lại những cây cây kia là bưởi gì ạ? Những cây kia là nó vẫn ờ, tôi chuyển đổi lại thì nó vẫn chưa bói. Sang năm nay bắt đầu mới bói thì. Và dự định năm nay thì ông sẽ thu được khoảng bao nhiêu dự định năm nay cái vườn bưởi bao nhiêu tôi... tiền trên cái vườn bưởi này dự định năm nay tôi sẽ thu vườn bưởi này phải trên 200 triệu trên 200 triệu vâng. vâng, sang đi sang đi luôn tôi vào đây thì vâng đây các bạn này dáng bưởi đấy rất đẹp đây dáng bưởi trên vâng và lá của nó đây các bạn này lá của nó dày như này ông có nói là đã giảm được 30 30% phần trăm thuốc thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ thực vật đây các bạn này những cái mầm, Đấy, mầm nó mới ra đây Đấy, lá mầm, rất đẹp mầm, mà không mầm, có mầm ghép, ghép. à đây là mắt đây là ghép à? vâng vâng đây ở đây cái sự phân bố trên các cây rất là đều các bạn ơi chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây và nếu như các bạn à, muốn đến thăm vườn bưởi này thì mời các bạn sẽ đến à, với vườn bưởi của nhà ông Nguyễn Hữu Quang ở thôn 6 Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để chiêm ngưỡng một vườn bưởi vô cùng xinh đẹp. Và các bạn muốn các bạn nếu các bạn thấy video của chúng tôi hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là có những cái phần uh, thắc, có những cái thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại ở phần comment để chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Và mọi chi tiết các bạn liên hệ với Tôi là Bích Thanh Tân, số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 để kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là đặt hàng. À, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo.